ra cái dính hàng liền ông ơi Trời ơi Má văng mồi ra <laughs> Má đúng là khá nhiều Chào các bạn Hôm nay mình đi câu với cái cần ờ, theo quật uh, Outback cần này cần M nhưng mà không có tải uh, mát 35g tại vì nó cần nhiều khúc thường là nó thường nó sẽ uh, thông số tải nó sẽ cứng hơn cái cần này thì uh, đi du lịch rất là tiện đóng lại thì nó khoảng chừng 45 cm à. câu cần 4 5 khúc nhiều khúc bạn phải chú ý là lâu lâu bạn phải gắn những cái khúc lại bạn phải uh, chỉnh lại cho nó nó nó nó nó khớp lại với nhau chứ uh, nếu mà câu lâu á mình ném mồi nó sẽ uh, dần dần nó sẽ sẽ lỏng những cái khớp nối ra thì uh, lúc mình đóng cá hoặc mình quăng mồi nó sẽ dễ gãy chú ý điều đó thôi còn uh, cần uh, 4 5 khúc thì cái lực tải rất là tốt Maria Suat ừ. ném xa vô không vô không <laughs> được rồi được rồi được rồi cho chạy đi cho chạy cho chạy cứ cho nó chạy thôi kệ nó cho nó chạy cứ xả đất cho nó chạy rộng rộng rộng thanh thang mà con cá lớn á cá hông nhảy là lớn á cứ kéo đi bình tĩnh cứ cho nó chạy thôi hử hử em cứ kéo đi kéo cho sướng đi đừng có đừng có cong à, ấy dây đừng có dùng dây cho nó chạy đi thoải mái nãy em đóng chưa mạnh đúng không đi xuống đi xuống đó hàng 4 cứ ép cho hồi nó vô bờ anh bắt cho vướng hả à? cứ ngắt hả à? cho nó chạy kéo kéo chưa đâu nó còn đâm ra lần nữa cái xả rác cho nó chạy bình thường đừng xả nữa nãy giờ nó chạy vô đó đừng xả nữa kéo kéo kéo ép vô luôn ép cho nó chạy quay nhiệt tình lên quay nhiệt tình đừng để lỏng dây đừng khỏi không không không đụng gì đó tới rắc nữa cứ để cứ kéo hồi cho nó ngửa lên rồi bắt ngửa lên vô đây có chừng mấy tôn rồi nhóng cần lên chút cá toàn cá khủng không ấy bụi trà bụi trà bụi trà rồi nó ép vô cái bụng này đi con này 3 kg à ha mỏ nè con 4 kg á mà cái máy gần 4 kg á kẹp nó lại kẹp nó lại em có chụp máy chụp hình đó không chụp đi anh bỏ ba lô chụp hình ờ, đụng cái lỗ đó nữa chắc cặp của nó quá à. chắc cũng bằng size em á con mà mỏi hết cả tay kéo có buổi chiều sao kéo nổi đây à. con này cũng bằng sai con đó à để dèo luôn hai con chỗ đó từ từ từ chưa nổi mà cho nó chạy từ từ mà bắt thôi quá ba à. <laughs> còn bơi mà. còn còn con, con này nhỏ hơn con em một chút còn khỏe quay luôn rồi để để để đừng khỏi làm sao đâu được rồi tháo ra đi khỏi chụp khỏi đồ gì cá nhỏ để từ dèo luôn hả em dèo chưa có sao đâu anh ừ? chụp không không dèo đi để bắt con nữa <laughs> rộng quá ha à, cái đầm má cái đầm này nó rộng mà nó nhiều vậy thì, thì khi nào câu câu sao mới hết <laughs> nhảy nó chết ù rõ à cái lỗ của nó đó hai cái luôn nha ngại chú đầm luôn á ép luôn nha ép cho nó sướng cà phê con kìa nó còn nhảy tôm nữa kìa <laughs> quăng ra dướng mày vô đây coi chừng nó dậy á chừng dậy á không, không không đừng có dùng tay <laughs> cá nó nhiều nhiều hết hồn luôn á dính hả <laughs> dính gì đâu cần cho anh, khỏi nhảy anh, có, quay có đó quay nè cá đây nó đi theo bầy bầy sai đó mà đi bầy quá trời đi hai đường mà không đi mới con đường đã dính cái gọi là thổ địa mà mày xong gửi cái, ờ, cái gửi cái ống ở trong nhà nó cũng gửi mấy cái ống trong nhà ồ oh, 5 kg á 4 5 kg á em kẹp ừ. cẩn thận nha mồi nó búng lên, lên mặt á, kéo uh, né né cái mặt ra lại kẹp kẹp để cái đầu vô cho, cho nó chạy cho nó chạy, cho chạy thoải mái nãy giờ chưa nghĩ coi con mồi nó nằm ở đâu cờ cứa đứt đờ đây còn con nữa đường nó còn con nữa <laughs> còn con bằng tay cầm bèo cái lên đây thôi cần đâu có dây găng ở đây nè cứ găng ở gốc cây tí mình ừ. đi lấy mình đâu có xuống đó đâu hồi giờ bắt cá lên đây hết mà sắp lên rồi ờ, lên bắt đây nha ừ, 5 kg chưa còn chạy cứ cho chạy thoải mái và sợ nó đang sợ nó cắt cái đời không anh ở ngoài rồi gác gác gác đầu lên luôn nha còn còn <laughs> con này chụp hình được rồi đó này chạy nữa đi anh thấy không nó nằm là nằm một bầy đó luôn à đừng nhảy nữa con đủ nhẹ dữ vậy chú ơi tôi qua kéo qua đây qua đây qua đây cho đỡ trà đứng đó trà lắm đừng nhảy nữa con ơi đẹp giùm anh coi Ủa em quay đứng hả Quên dặn em quay ngang Hả Con này 3 kg Hả gỡ rong đó Cái gì kề mà, Gỡ rong ra bay bay bay không chứ để cho cố vào nó còn ba con rồi đây xong nói không mang ghe ra <laughs> đến lúc nhỏ nó ra nó ăn à, nguyên cặp luôn đầu tay của mày hả giống con kia luôn á nguyên cặp luôn á